Hello xin chào các bạn Chào các bạn quay trở lại với kênh Hắc Long TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng với Nóc Kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trộm đời Và đây là những vật phẩm phong thủy mình chia sẻ trong các clip Thì hôm nay quay trở lại về vấn đề thì mình sẽ làm tiếp theo cái clip Về cái tuổi 1965 Ất Tỵ Nam Mạng về phong thủy hướng nhà xây và phong thủy màu sắc Phật bản mệnh vòng phong thủy thì các bạn thấy cái clip của mình mà hay ý nghĩa thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip giúp mình nhé Đấy. thì cuộc đời của mình năm nay cũng gần 40 rồi vẫn chừng nhiều các bạn ơi Đấy, thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình thì mình sẽ có động động lực làm nhiều clip để chia sẻ cho các bạn thì cái tuổi cái tuổi năm sinh 1965 này là tuổi Ất Tỵ Ất Tỵ quẻ mệnh là cấn thổ ngũ hành là phúc đăng hỏa nửa đèn to nhá thì cấn thổ quẻ mệnh là cấn thổ cấn thổ ở đây thì nó là đây nó là hướng đông đông bắc nè cấn thổ này thì nó ở đây là hướng đông này, đây là hướng bắc này hoặc là đông bắc nhé thì hướng xây nhà tốt nhất của chúng ta đó là hướng đông bắc đó là hướng thứ nhất là hướng đông bắc nhé cấn thổ đây là cung cấn này Đấy. thì đó nó hướng đông bắc là tốt nhất nhá là đông bắc nó hướng tốt nhất thì mỗi một cung một mệnh thì đều có bốn hướng xây nhà tốt và bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé thì mình sẽ chia sẻ luôn chỉ bốn hướng xây nhà tốt hướng đầu tiên đó là đông bắc là phục vị rất là tốt này hướng thứ hai là tây nam là sinh khí rất là tốt hướng thứ ba là tây chánh tây là diên niên cũng là tốt hướng thứ tư đó là tây bắc là thiên y cũng rất là tốt nhé rồi bốn hướng xấu không được xây nhà đó là hướng chánh bắc là ngũ quỷ lục đông hướng chánh đông là lục sát là sáu đường hại đông nam là tuyệt mạng và chánh nam là họa hại nhé đây là bốn hướng xấu nên là không được xây nhà Đấy, thì cái tuổi ất tỵ 1965 của la mạng này thì thì đó có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu mà chia sẻ luôn thì cũng có nhiều người từ cách đây khoảng hơn chục năm về trước đã xây nhà đã xây nhà mà cái thời trước đây thì không ai biết về phong thủy nhưng mà dạo gần đây vài năm và gần đây thì Việt Nam chúng ta phổ biến về phong thủy cực kỳ là phổ biến luôn nhà nhà phong thủy người người phong thủy rồi các chung cư địa ốc cũng đều xây nhà theo phong thủy của 12 con giáp nhá đấy nó biết là ý nghĩa phong thủy ý nghĩa rất là như thế nào đối với con người chúng ta rồi thì ờ, thì ví dụ như là chúng ta xây nhà mà sai hướng thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà có ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhé đấy còn chúng ta mà muốn xây uh, muốn xây nhà cực kỳ là tốt thì các bạn ví dụ như các bạn mà uh, kết hợp với người vợ mình đã có bốn hướng tốt xây nhà thì mình hãy xem người vợ là bốn hướng tốt của người vợ rồi mình sẽ so với bốn hướng tốt của mình chọn ra một hướng để xây nhà chung một hướng đó thì cực kỳ cái ngôi nhà cực kỳ là tốt luôn nhé cái ngôi nhà đấy cực kỳ là tốt nhé rồi quay lại vấn đề thì à, cái phương pháp thứ nhất để chấn chặt lại ngôi nhà đó là mở thêm mở thêm một cửa nữa thì cái phương pháp này dành cho người nông thôn những người ở nông thôn thì đất rộng nhá ruộng vườn đất rất là rộng thì chúng ta có thể mở thêm một cửa đằng sau thì ví dụ như như như mà bạn là xây nhà đang sai hướng đó là hướng chắn đông đi là lục sát ví dụ vậy bạn xây nhà hướng chắn đông lục sát thì bạn có thể mở cái cửa đằng sau cửa đằng sau có nghĩa là hướng chánh tây thì bạn sẽ rất là tốt thì bạn sẽ mở cửa đằng sau thì bạn nên mở xéo xéo mở thêm một cửa đằng sau xéo không được song song với cửa chính nhé, nhé từ cửa chính mà nhìn xuống nó không được không được nhìn thấy cửa sau thì nó sẽ tốt hơn về phong thủy nên chúng ta xây xéo xéo như thế này không được xây song song như thế này nhé mở thêm cửa nữa ở đằng, đằng sau nhà mở xéo như thế này phương pháp này để là cũng là để cân bằng ngôi nhà chấn chặt ngôi nhà và xua đuổi những tà ma âm khí của hướng nhà xấu nhá phương pháp này thì cũng để là một hướng tốt và một hướng xấu để cân bằng lại ngôi nhà phương pháp thứ nhất này thì nó không nó không có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc nhé nó chỉ cân bằng lại ngôi nhà có nghĩa ngôi nhà chúng ta một ngôi nhà không tốt mà cũng ngôi nhà cũng không xấu cân bằng lại ngôi nhà đó là phương pháp thứ nhất rồi phương pháp thứ hai đó là dành cho những người ở thành thị thành phố thì những đời người thành thành thị thành phố thì không có thể nào mở thêm một cửa nữa tại vì là đất chật người đông nên là bốn hướng đều là nhà cả nên không thể mở thêm cửa nữa nhé thì chúng ta có thể dùng cái miếng thảm chạy nhà phương pháp thứ hai là dùng cái miếng thảm chạy nhà chúng ta lót từ cửa chính đến đến hết nhà luôn lót từ đằng trước sang sau đến lót hết nhà cái miếng thảm chạy nhà này thì dân miền Bắc dân miền Bắc sẽ bị, ờ, dân miền Bắc thì hay dùng cái miếng thảm trải nhà này để nót cái nền nhà khi vào mùa đông để làm gì nót nền nhà để đi lại nó ấm chân và mùa đông nó ấm chân hơn nhé Thế còn dân miền Nam thì người ta hay sử dụng miếng thảm trải nhà này để trang trí lại cái nền nhà lót nền nhà để trang trí đó cũng nó là như vậy thì xin thưa các bạn các bạn nên mua cho mình à, cái miếng thảm trải nhà này cái màu theo màu sắc phong thủy của chúng ta thì cái tuổi ất tỵ 1965 này màu tương sinh tương hợp của bạn đó là đỏ hồng tím và màu xanh lục đỏ hồng tím và màu xanh lục nhé và bạn bị khắc kỵ đó là bởi màu đen và màu xanh nước nhé bị khắc kỵ bởi màu đen màu xanh nước thì bạn có thể mua màu tím mua cái miếng thảm trải nhà màu tím hoặc màu hồng các bạn trải từ cửa đằng trước ra hết đằng sau trải từ cửa trước ra đằng sau thì phương pháp thứ hai này cũng giống như phương pháp thứ nhất cũng chỉ để là cân bằng ngôi nhà chấn chặt ngôi nhà ngăn chặn không cho cái từ trường những cái, cái hướng nhà xấu âm binh âm khí nhé cái, cái từ trường xấu âm binh âm khí ở bên ngoài nó không vào bên trong để hại gia chủ được nó sẽ cân bằng và xua đuổi ra ngoài nhé thì phương pháp này thì nó cũng giống phương pháp thứ nhất cũng cũng là để cân bằng lại ngôi nhà ngôi nhà cũng không tốt mà cũng không xấu nó cũng không thể nào giúp chúng ta về công nhân tài lộc được nhé đó rồi chia xin chưa chia sẻ các bạn về vấn đề cái phương pháp thứ ba. Phương pháp thứ ba thì chúng ta sử dụng vòng những loại vật phẩm phong thủy như thế này để chấn chặt lại ngôi nhà nhá thì nó hơi tốn kém một chút xíu cái quả cầu phong thủy này nhá, quả cầu phong thủy nó có tác dụng đó là chấn chặt lại ngôi nhà tạo ra từ trường dương cực kỳ là lớn để xua đuổi những tà ma âm khí là một thứ hai nữa nó sẽ tạo ra sự liên kết của vợ chồng và những thành viên trong gia đình liên kết với nhau gắn bó với nhau nhé cực kỳ là tốt còn cái hang động thạch ăn tím này có tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc nhé. đặc biệt về tâm linh là nó xua đuổi được được được à, được, được những cái bùa yêu bùa ngải ừ. về bùa yêu bùa ngải gì đó nó nó xua đuổi được bùa yêu bùa ngải nha rất là tốt đó thì các bạn nên sử dụng vật phẩm phong thủy này và lên đặt nó ở đâu nhà xin chia sẻ bạn về vấn đề này các bạn lên đặt những vật phẩm phong thủy này ở cái bàn làm việc chúng ta để ở trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ nhé thì xin thưa bạn các bạn nên mua cho mình hai quả cầu này mỗi một quả tương đương là trên dưới 3 kg một quả giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả nhé mua hai quả và mua một mua một hang động thái âm tím này nhé thì hai cái quả cầu này chúng ta đặt ở hai góc bàn góc bàn làm việc của chúng ta hoặc là bàn tiếp khách để trên bàn tiếp khách để ở hai góc bàn rồi cái thằng này là là, là hang động thái âm tím này chúng ta để ở giữa ở giữa hai quả cầu nhé thì hai quả cầu này có tác dụng đó là chấn chặt lại ngôi nhà trụ vững ngôi nhà nhé và tạo từ trừ dương cực kỳ lớn xua đuổi tà ma âm khí và thằng này được để ở giữa đặt ở giữa thì nó có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc chúng ta thu hút tiền tài chúng ta mà khi nó đã được trụ vững ở hai cái hai cái cái, cái quả cầu không thủy này là trụ vững rồi thì tiền tài cực kỳ là vững chắc Nha, tiền tài cực kỳ vững chắc nó thu hút tiền tài về cho chúng ta mà nó sẽ không bị lung lay thu hút rất là nhiều mà nó không bị lung lay tiền tài không bị lung lay nhé rất là tốt tại vì là nó đứng ở giữa hai cái quả núi này giữa hai cái quả cầu này thì nó được cực kỳ là vững chắc luôn nhé thì các bạn cứ để ý đi từ thời xa xưa thời vua chúa người ta đã biết sử dụng những ngọ, những loại loại đá quý như này để làm cái ngọc ấn cái ngọc ấn ngọc tỷ hoàng thượng ngọc ấn hoàng thượng rồi là những cái miếng ngọc bội những miếng ngọc bội trang sức của hoàng hậu hoàng tử rồi là những con rồng ờ, con phượng làm bằng đá rồi là miếng ngọc bội của hoàng tử hay đeo rất là lưng quần thì các bạn cứ để ý đi thế tại sao từ thời xa xưa người ta đã biết sử dụng những miếng ngọc bội như thế này đã sử dụng những loại đá quý như thế này thì tại vì nó có một tác dụng gì đó giúp cho người ta về vấn đề gì đó thì người ta mới vua chúa mới sử dụng tới nó đấy thì hiện nay thì thị trường Việt Nam mình thì nói chung là không có xa lạ gì vấn đề này những vật phẩm này không có xa lạ gì nữa rồi nhá cũng phổ biến như nó lắm rồi thì chúng ta có thể kiếm ở đâu cũng có cả Đấy, thì các bạn nên mua cho mình ở những nơi là cửa hàng uy tín trên toàn quốc nhé đấy thì à, các bạn cứ để ý đi thì những vật phẩm này thường thường ở trong những cái ngân hàng lớn hoặc là những người giàu có người ta hay sử dụng vật phẩm này để ở trong trong nhà nhưng các ngân hàng người ta cũng để trong ngân, hàng để trưng bày trong ngân hàng để làm gì để nó trụ vững cái ngân hàng người ta nha nó để tạo thêm sự may mắn và trụ vững cái ngân hàng đó được lâu bền hơn rồi những người đại gia người ta cũng thế người ta muốn sử dụng vật phẩm này để trong nhà để là gia tăng thêm sự may mắn và gắn kết những thành viên trong gia đình đó là về vật phẩm này cực kỳ là tốt hữu hiệu luôn đấy nhá rồi tiếp theo thì à, cái, cái tuổi 1965 à, này ất tỵ thì cái Phật bản mệnh của mình đó là Phổ Hiền Bồ Tát nhé Phật bản mệnh của mình đó là Phổ Hiền Bồ Tát thì các bạn có thể mua theo màu phong thủy đó là màu vàng à quên màu đỏ màu hồng màu tím hoặc màu xanh lục thì các bạn nên mua cho mình cái Phật phẩm phong thủy này Phật bản mệnh đó là Phổ Hiền Bồ Tát nhé nên mua màu xanh lục hoặc là đỏ hồng tím nhé Đấy, thì cái miếng à, phần bảng mận này có tác dụng đó là nó sẽ giúp cho chúng ta về về cái um, về cái à, đầu óc nó sẽ thông thái hơn nó biết nhận thức nhưng con này dễ chịu cảm giác là dễ chịu thoải mái nhận thức Đấy, khi chúng ta mà gặp những người bạn xấu nôi kéo rủ dê làm những chuyện không tốt không hay thì mình có, sẽ có cái cảm giác là suy nghĩ chính chính chắn để là xem xét lại những vấn đề đó nha rồi ngoài ra nó còn có tác dụng đó là nó sẽ phù hộ độ trì chúng ta về về về về về về khi chúng ta lưu thông trên đường và công dân tài lộc nó sẽ phù hộ chúng ta nha khi chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy như thế này nha rồi còn đây là vật phẩm là vòng phong thủy nhá đây là vòng phong thủy thì vòng phong thủy này bạn cũng nên mua màu xanh lục hoặc là đỏ hồng tím nha chọn màu phong thủy tương sinh tương hợp của mình đó là màu đỏ màu hồng màu tím hoặc là màu xanh lục nhé đó thì các bạn nên mua cho mình một chuỗi phong thủy này thì các bạn nên nhớ <coughs> đếm tổng số hạt của vòng này là bao nhiêu hạt đếm tổng số hạt và chia cho 4 chia 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta mới sử dụng được nhé người ta nói là vòng tuần hoàn luân hồi một là sinh hai là não ba là bệnh bốn là tử đó con người được sinh ra và được lớn lên và được bệnh tật và chết đi thì chúng ta đếm tổng số hạt này là, là bao nhiêu chia 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta mới sử dụng nhé rồi xin thưa các bạn về vật phẩm phong thủy vòng phong thủy là chúng ta mà đeo bên tay phải có ý nghĩa khác nhau mà đeo bên tay trái có ý nghĩa khác nó đều có ý nghĩa khác nó đều đều có một cái à, cái tác dụng khác nhau rồi ờ, ví dụ như hôm nay chúng ta mà đi à, đi thăm người bệnh ở trong trong bệnh viện trong người nhà người thân trong bệnh viện hoặc là đi đám ma đám dỗ hay đi ra đi ngang qua nghĩa trang hay đi tặng mộ thì chúng ta chuyển vòng phong thủy này sang bên tay phải để chúng ta đeo mà khi cái vòng phong thủy này chúng ta mua ở các cửa hàng uy tín thì nó đã được niệm chúa rồi nó đã có từ trường dương cực kỳ là lớn rồi rất là tốt khi chúng kết hợp với bên tay phải chúng ta thì nó tạo từ trường dương cực kỳ là lớn Mà khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như vậy thì nó sẽ xua đuổi được tà ma âm khí mình sẽ không bị đeo bám thì tại vì là mình tạo từ trường dương cực kỳ lớn tạo ra một ánh sáng luồng ánh sáng thì ma quỷ nó sẽ rất là sợ nên nó không đeo bám chúng ta nó gặp chúng ta mà nó sẽ tránh xa ra nó sẽ không đeo bám chúng ta nhé. khi chúng ta mà đi vào những nơi âm bên âm khí cao thì chúng ta lên chuyển sang bên tay phải chúng ta đeo nhé rồi vật phẩm phong thủy này mà chúng ta đeo vòng phong thủy mà đeo bên tay trái thì có tác dụng như thế này khi chúng ta mà đi à, đi đi đi làm là một hay là đi đám cưới đám hỏi hay đi du du lịch chúng ta chuyển sang bên tay trái để làm gì chuyển sang tay trái thì nó có tác dụng như thế này nó sẽ nó cho chúng ta gặp gỡ được những nhiều gặp được những người tốt gặp được những công việc tốt gặp gặp được những điều hay điều tốt nhé rồi nó sẽ hạn chế được những rủi rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường nhé khi chúng ta đeo bên tay trái nhé rồi xin thưa các bạn thì vòng phong thủy này chúng ta lên chỉ đeo một tay nhé chỉ đeo được một tay nhé không được mua hai vòng mà đeo hai tay đeo hai tay nó rất là xấu mà không có tốt về phong thủy nó sẽ không có tốt không không có lợi nhé đấy nếu chúng ta muốn mua hai vòng để đeo thì chúng ta nên đeo một tay mà xin thưa các bạn thì các bạn nên nhớ là mua cho mình mỗi một vòng này là 21 hạt mà mua hai vòng mà đeo một tay là thì tổng cộng nó là 42 hạt mỗi một vòng là 21 hạt tổng cộng là 40 hạt nó vẫn là công sinh và nó cũng là một cái dây chuỗi phong thủy mà của nhà sư người ta hay niệm chúa hay cầu kinh niệm chúa người cầm trên tay nó cũng là vòng phong là cái vòng như vậy hoặc là cái vòng đeo cổ của những nhà sư thì chúng ta lên mua là mỗi một vòng là 21 hạt mua hai vòng đeo trên một tay là tổng cộng là 42 hạt nó sẽ tốt hơn nhé đó thì số vòng phong thủy này cực kỳ là là có ý nghĩa nên chúng ta lên sử dụng cho chính xác nhé đó thì cái clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng nhé về cái vấn đề đó là uh, phong thủy hướng nhà xây của tuổi uh, Ất Tỵ 1965 Phật bản mệnh rồi vòng phong thủy và những vật phẩm để chấn chặt lại ngôi nhà thì đến đây là kết thúc thì các bạn thấy cái clip của mình hay và ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh nhớ là chia sẻ clip cho mọi người cùng biết nhé thì để cho cái kênh của mình được phát triển thì mình sẽ có cơ hội trình chiếu những video hay hơn nữa những video hữu ích hơn nữa về tâm linh lý số tử vi lý số cho các bạn biết nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé